vẫn có một người đợi tôi tôi muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ để chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang tạm thấy sẽ không lạc lòng bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong hai người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần vơi, sẽ không qua đôi mùa khơi Tôi muốn bên người nào đó Sẽ chỉ những gì vốn có Chẳng mơ ước xa xôi Chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi nghĩ một mình chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cận sẽ cho tôi nụ cười ấm tình yêu một màn dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đỗi buồn để khóc tôi muốn yêu một người thật thà và trẻ con vòng tay ôm những lúc tôi im lặng cuộc đời nhiều lúc chỉ cần như thế ước môi bên một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang cảm thấy sẽ không lạc lòng bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong tay người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc anh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đôi mùa khai tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu thân mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi nụ cười ấm tình yêu một ngày dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đỗi buồn đắm say để khóc tôi muốn yêu một người thật thà và trẻ con vòng tay ôm những lúc tôi im lặng cuộc đời nhiều lúc chỉ cần như thế tôi biết hôm nay vẫn có một người đợi tôi tôi muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ để chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang cảm thấy sẽ không lạc lầm bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong hai người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần phai sẽ không qua đỗi mù khói tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần khi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những say bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc cây canh sẽ cho tôi nụ cười ấm tôi dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đôi điều gì tôi muốn buổi sáng thức giấc con tim lại thấy ấm êm vui mừng vì tôi biết hôm nay vẫn có một người đợi tôi tôi muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ để chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang tạm thấy sẽ không lạc lòng bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong tay người Tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu Chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau Chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần vơi, sẽ không qua đôi mùa khơi tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người không muốn yêu một mình chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi một hơi ấm tôi yêu một ngày dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không quá đỗi để khóc Tôi muốn yêu một người thật thà và trẻ con chẳng biết đôi tiếng thương đau là điều gì tôi muốn buổi sáng thức giấc con tim lại ấm ứng môi bên một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang tạm thấy sẽ không lạc lòng bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong hai người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc anh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần phai sẽ không qua đôi mùa khai tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một người cần phải đậm sâu Chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau Chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm Tình yêu một mai dịu dàng và cười thật tươi Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần vơi, sẽ không qua đôi rơi đâu ai muốn dành bao tháng năm dài để khóc Tôi muốn yêu một người thật thà và trẻ con Vòng tay ôm những lúc tôi im lặng Cuộc đời nhiều lúc chỉ cần như thế ở chốn thanh thang cảm thấy sẽ không lạc lòng bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong tay người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần phơi sẽ không qua đôi mùa khai tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một tiêu xí chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc xe cân sẽ cho tôi nụ cười ấm tôi yêu một màn dịu dàng và cười thật tươi Để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đỗi mùa. lại thấy ấm êm vui mừng vì tôi biết hôm nay vẫn có một người đợi tôi tôi muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ để chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt một ngày dài rồi căm tay nhau đi giữa chốn thanh thang cảm thấy sẽ không lạc lòng bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong tay người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần phai sẽ không qua đôi mùa khai tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm Tình yêu một màn dịu dàng và cười thật tươi, Để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi, sẽ không qua đôi ấm ức môi bể một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang tạm thấy sẽ không lạc lầm, bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong tay người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc thế anh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần phai sẽ không qua đôi mùa khai tôi muốn bên người nào đó sẻ chia những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một người. chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi nụ hơi ấm tình yêu một ngày dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đôi mùa để khóc Tôi muốn yêu một người thật thà Và trẻ con vòng tay giữa chốn thanh thang cảm thấy sẽ không lạc lòng bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong hai người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đôi mùa khói tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một mình chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc khê cân sẽ cho tôi mượn hơi ấm tình yêu một màn dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đôi mùa ngày xuân có nhiều nụ cười hơn nước mắt rơi đâu ai muốn dành bao tháng năm dài để khóc tôi muốn yêu một người thật thà và trẻ con vòng tay ôm những lúc tôi im lặng cuộc đời nhiều lúc chỉ cần như thế ứng ức môi bên một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang tạm thấy sẽ không lạc lòng bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong hai người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc lễ sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đôi mùa khai tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một mình chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc cây canh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tình yêu một ngày dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đỗi buồn buổi sáng thức giấc con tim lại thấy ấm êm vui mừng vì tôi biết hôm nay vẫn có một người đợi tôi tôi muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ để chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang cảm thấy sẽ không lạc lầm bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong tay người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần phơi sẽ không qua đôi mùa khơi tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cận sẽ cho tôi nụ cười ấm tôi yêu một màn dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đôi giấc con tim lại thấy ấm êm vui mừng vì tôi biết hôm nay vẫn có một người đợi tôi tôi muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ để chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang cảm thấy sẽ không lạc lầm bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong hai người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đôi mùa khơi tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một tiêu xì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi yêu một mình dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không qua đôi xanh bao tháng năm dài để khóc tôi muốn yêu một người thật thà và trẻ con vòng tay chẳng biết đôi tiếng thương đau là điều gì tôi muốn buổi sáng thức giấc con tim lại thấy ấm êm vui mừng vì tôi biết hôm nay vẫn có một người đợi tôi tôi muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ để chỉ sẽ những nỗi ấm ức môi bên một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang tạm thấy sẽ không lạc lầm bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong tay mình Tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu Chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau Chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần phai, sẽ không qua đôi mùa tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên người không muốn yêu một mình chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi nụ hơi ấm tôi muốn yêu một màn dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không quá đỗi vẹn cả tuổi xuân có nhiều nụ cười hơn nước mắt rơi đâu ai muốn dành bao tháng năm dài để khóc tôi muốn yêu một người thật thà và trẻ con vòng tay ôm những lúc tôi im lặng cuộc đời nhiều lúc chỉ cần như thế nỗi ấm ức môi bên một ngày dài rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thang cảm thấy sẽ không lạc lầm bình yên ở đây thôi bình yên mãi trong hai người Tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu Chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau Chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần phơi, sẽ không qua đôi mùa tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có chẳng mơ ước xa xôi chẳng quá mong đợi một điều gì chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi bình yên ở đây thôi bình yên mãi khi bên không muốn yêu một mình chẳng cần phải đậm sâu chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm tôi muốn yêu một ngày dịu dàng và cười thật tươi để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi sẽ không quá đỗi buồn